Hello xin chào các bạn nha à, Bây giờ à, khoảng 4 giờ rưỡi chiều rồi à, Kim có à, được chủ gửi một lô đất à, vài lô đất ở à, trung tâm hành chính quyện đây nè các bạn Thì bây giờ Kim sẽ à, ở nhà này Kim sẽ đi ra tí à, cái lô đất đó Kim sẽ quay cận cảnh cho các anh chị cũng như là quý nhà đầu tư các bạn để xem cái lô đất đó như thế nào ha Thì à, trung tâm hành chính quyện ha đây là bây giờ mình xuất phát tại ngay à, khối Trần Thể huyện Tức là ngay cái nhà mình đây nè Đó, đây, đây là nhà mình ha Cửa hàng Vi Tính Hồng Kim đây Đó Anh chị ở à, Bình Dương, thành phố rồi mình lên đây á Mà không biết cái thông tin à, nào thì cứ theo số điện thoại trên bản hiệu nè Và trong video này thì alo liên hệ em nha bây giờ mình sẽ đi qua đây lấy cái xe xong rồi mình đi qua bên huyện mình coi những cái lô đất đó nha bây giờ mình sẽ đi nha đây đây là những huyện nha bây giờ mình sẽ quẹo qua cái đường đó mình đi xuống dưới kia nha đây là cái uh, sân huyện nha đây là cái sân uh, của bên uh, khối huyện quỹ huyện dầu tiến thì ở ngoài đường đó là đường chính ha đường hùng dương cái đường mà mọi người đang thấy xe chạy đó là đường Hồng Dương và ở đây là khối nhà này là huyện quỷ huyện Dầu Tiến và chúng ta sẽ chạy xuống cái ờ, lô đất của chúng ta cách ở đây khoảng 300m thôi à, mình à, một tay chạy xe và một tay cầm lái cho nên là chạy nó có hơi rung mong rằng à, quý nhà đầu tư cũng như anh chị xem à, video này thông cảm nha đây à, như hồi nãy mình đứng thì ở đây là cái khối trường học cấp uh, à, 3 của huyện Hồ Tiến trung tâm giáo dục thường xuyên á mà mình đứng ở sau lưng ha chút nữa mình đi vòng anh trước và đây là khối nhà họp của à, huyện ủy à, khối nhà họp của huyện ủy cái là văn phòng họp riêng á ở trong đây thì tập trung rất là nhiều cái cơ quan hiện hữu kho bạc nhà nước chi cục thế còn những quá thông tin đầy đủ mọi thứ ở đây ở đây là mình đang đứng ở đường Nguyễn Văn Trỗi nè và Nguyễn Trãi đây mình đang đi là đi đường Nguyễn Trãi và đây là cái ờ, đài truyền thanh Nguyễn Ngọc Tiến ha đây là như ờ, các anh chị thấy là dân ở đây là về đây là rất là đông à, các nhà đã san sát nhau hết rồi đó anh chị thấy không à, đây đây mình cứ qua lại đường ở dầu tiếng trung tâm huyện dầu tiếng thì nó rộng lớn như thế này nè đó. nhà nè đó ha à, các nhà theo kiểu mẫu hết thì mình sẽ đi đến ngay cái lô đất mà mình cần quay đó thì à, ở đây thì nó đã gần một cái trường học cấp 3 và gần trường học tiểu học dầu tiếng cái ngôi nhà mà anh chị à, cái trường học anh chị đang thấy đó là trường học à, tiểu học huyện dầu tiếng ha trường tiểu học thì đối diện cái nhà thì có các quán ăn uống hàng xá rồi đây là một cái khu để đi bộ vui chơi nhà người ta cũng cất san sát đây luôn đây tới ở đây thì là cái lô đất của chúng ta nằm đây lô đất của chúng ta thì rất là đẹp đây nè anh chị bây giờ anh chị nhìn từ cái cây cột này nha này ừ. cái cột này ha anh chị sẽ đi qua tới cái cây cột bên đây là một nền 5m nhân cho 25 full thổ cư và tiếp theo là anh chị sẽ từ cái cột đó vậy đi qua tới cái cột bên đây cột này đó là cái cột là nền thứ hai hai nền liền kề một chủ luôn thì anh chị thấy đây là, là đất rất là bằng phẳng cao ráo ha à. đó ha và ở ngoài này thì mình nhìn rõ luôn là nó không có bị ờ, hú ga nè ha thứ nhất là không hú ga cái hú ga thì nằm bên kia luôn rồi nằm bên lô bên kia rồi ở đây thì mình thấy rõ ràng là không có dướng cục điện cục điện ở bên kia còn cái cây này thì chỉ là cái cây cọc dầu thôi mình có thể bao di dời cho anh chị luôn nếu anh chị cọc thì mình có thể di dời luôn và đất ở đây thì à, như ở đây là đất sỏi đá cho nên là nền đất này mình cất nhà thì không có sợ lúng đâu nha đó đất ở đây rất là tốt anh chị thấy như ở đây đây dung đó thì bằng phẳng ha rất là bằng phẳng cây cối thì không có vấn đề gì đâu mình chặt cái rồi thôi ha rồi à, như anh chị thấy đối diện bên đây á, thì à, bên kia cũng có khối nhà dân nhưng mà mình à, đang quay ở ngược hướng mặt trời cho nên chị nhìn không rõ À, đường này thì gọi là đường Trường Chinh đối diện lại trường học uh, tiểu học Ngô Quyền rồi rồi bây giờ em sẽ đi đến uh, đi vòng qua mình ở nhưng đường em đang quẹo trái nè anh chị qua đường Trần Phú là anh chị sẽ qua được cái khối nhà uh, đài truyền thanh và trường à, tiểu học và các cơ quan ban ngành nữa ha để em, em chạy quay qua cho anh chị coi đây là đường Trần Phú bây giờ mình sẽ đi ra cái trường này mình đụng đường Hùng Dương hồi nãy em đứng em quay trước à, cái cửa đó thì đây ra đó nó khoảng 200m ha đó anh chị thấy xe chạy ngoài đó đó và lô đất này là 5 nhân cho 25 là full thổ cư và có sổ riêng cầm tay hết nha anh chị và giá rất là mềm giá mềm so với lại những cái nền khu vực luôn ở đây là em nắm chủ luôn nha cho nên là anh chị cứ ờ, liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ờ, và Zalo em để bên dưới video này và anh chị hãy ờ, để lại số điện thoại cũng như là đăng ký kênh video cho em à, em sẽ giúp anh chị biết thêm nhiều thông tin hơn về đất Trầu Tiến những lô đất ngọt những lô đất chưa qua đầu tư và những lô đất giá đầu tư tốt những lô đất mà giá f không bung nền đó anh chị rồi à, bây giờ mình sẽ đi đến một à, cái cơ quan hồi nãy mình đứng sau lưng mình thấy cái cây đen đó đó là đài truyền thanh Nguyễn Ngọc Tiến ha đài truyền thanh Nguyễn Ngọc Tiến đây à, ở đây thì lô đất này thì ừ, trung tâm huyện rồi đầy đủ tất cả các tiện ích cơ quan nhà nước nó nằm ở đây hết rồi đây là đài truyền thanh này hồi nãy mình đứng sau lưng mình thấy cái cây cột đó đúng không đó rồi bây giờ mình chạy tiếp theo tí xíu nữa khoảng 30 mét nữa là mình tới cái trường học à, bên đây cái con đường này là vô cái khu điện lực của vô tiến nè à, cái trạm biến thế nha không phải là trạm cấp điện trạm biến thế trạm hạ cao áp à. đây đây là trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn ngọc tiến đây cái này, cái nhà này là cái hồi nãy mình đứng ở cái khối sau lưng á anh chị ha à, mình đứng ở khối sau lưng á mình đứng sau nhà mình quay trước á à, ờ, kế bên đây là cái à, bên đây á, thì à, anh chị thấy sẽ là cái văn phòng đăng ký nè à, văn phòng công chứng nè đó văn phòng công chứng và đây đây là bảo hiểm xã hội huyện Hồ Tiến nè đó rồi mình chạy ra đây thì mình đụng cái con đường Hồng Dương ha và đây là cái khối nhà ở sau lưng này nó đang xây đó là như khối nhà xanh xanh này á, là phòng giáo dục nè đó là khối văn hóa xã hội ngày qua em có quay video clip kia ha anh chị hãy đăng ký kênh youtube và theo dõi cái facebook của em nha và để lại số điện thoại à, à, để em có thể à, cho anh chị biết thêm nhiều thông tin đây mình giờ mình quẹo qua đây ha đây đây là cái khối văn hóa xã hội thì cái video clip trước em có quay một cái lô đất ở Định Thành á em có quay cái khúc này rồi ha đây phòng văn hóa thông tin phòng lao động thương minh xã hội phòng giáo dục và phòng đào tạo phòng tài nguyên đó rồi chạy kế tiếp à, như nãy em nói thì à, từ cái căn nhà của em á, lô đất xuống tới lô đất thì khoảng hơn 200 mét thôi đây thì anh chị thấy là bên kia đường á cái cửa hàng máy vi tính Hùng Kim đó là của em ha rồi như vậy là em đã cung cấp cho anh chị một cái thông tin một cái lô đất à, rất là tiềm năng rất là giá trị và full dân cư luôn à, nếu anh chị quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc IP bên dưới á. em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho anh chị cũng như là sổ ha rồi thông tin đất giá cả luôn và anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em để theo dõi những video tiếp theo mỗi cái video là em sẽ đi quay một cái nền đất riêng cập nhật cho rõ ràng thông tin cho anh chị để cho anh chị à, những cũng như là quý nhà đầu tư ở xa đó mình không có thời gian lên mình xem đất thì mình cứ coi video này để mình hình dung được cái lô đất mình như thế nào có những tiện ích nào và ưu điểm như thế nào có tiềm năng như thế nào và cần thiết thì mình sẽ à, lên xem sao là mình cọc luôn chứ không cần thiết phải chạy lên chạy xuống rồi mất công không cọc được à, mất thời gian của quý nhà đầu tư cũng như anh chị nha Ôi, chào quý anh chị nhà đầu tư nha hẹn lại video sau